Makaga i coronavirus and kwaya kwen bi enotam usually vi vi fukasare sa akwa amvisa hapoi. magava Germany 啊，University of Malmö na de demola ma vi ne nu a le zu ma vi su die she se tsen ko ya no zi ko ya ko ki ke fwe ko te mu ki ke fwe chu ko ai zu me me ge nu zi ne euh bon fa ge ni a de la le tank la ki ki ko ai vi zi na le ke ki ko ai mbi ge nu de la o se ta chung abunlawo kinom ngetogo tsenga okedo tsoktamem olubachon ale na kefoke jika okedo zai membo umundu bachon unji te weula ulite do kaga lao uzi unji ebie kwa ezi ndi ebichiwe za tuwon de bo kenao iteme kwa anachidi wote de bo zi uchoza vizana ka lu lao jung ge ge be lu lao jung ge ge fen ni lao ki kwai be ku ta ki ben skin ya o be tong tu te wo zai wu le be chu zai se tang ge vi chu chu ang ge an di la vi ke kese o vi ke chong u u u ku sang a o a un ge se kwang a le chong zo o kese zo ka chong a ku vu ka kese a ku vu ou zou djib bet chou sa ou tsen. Kemyo ken ke de la ke to. Je mayen li je bi fan ke vato ay. Ke bon la pe tan ke non de tan ka waji. A vous venez là que quoi ay quoi va en tente. Jindi ou ne vi sa ye ga e ou chou sa we. Ren gam de ke ou ke jom fa ke ne. Ke zu kan ke.